Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trước giờ lễ phát nguyện tâm Bồ Đề, bao giờ quý Thầy cũng trạch giảng để cho quý Phật tử hiểu thêm về tâm Bồ Đề để chúng ta phát tâm cho nó được dũng mãnh, cho nó được đầy đủ, sâu sắc, gọi là chân thật phát tâm Bồ Đề. Tất nhiên, thưa đại chúng, để sinh ra được cái tâm Bồ Đề chân thật thì không phải là dễ dàng mà trên lộ trình tu học Phật Pháp thiếu tâm Bồ Đề thì không thể thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, dẫu tu hành tất cả các thiện Pháp mà quên mất tâm Bồ Đề thì vẫn là hành động theo ma vương. Đấy. Thực hành tất cả thiện Pháp mà quên đi mất cái tâm Bồ Đề thì vẫn là hành động theo ma vương đấy, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy cái việc quan trọng của tâm Bồ Đề như thế nào đối với người tu Phật. Cho nên trong các kinh điển của Phật thì nói về tâm Bồ Đề này rất nhiều, đặc biệt như Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh tối thượng thừa của Phật giáo thì dành hẳn một chương nói về tâm Bồ Đề, à, nói về giá trị của tâm Bồ Đề. Rất quan trọng đấy. trong kinh hoa nghiêm phật dạy đấy muốn thấy thập phương tất cả phật muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải nên mau phát bồ đề tâm đấy cho nên người con phật muốn đền ơn phật chúng ta phải phát được cái tâm bồ đề này Đó. thì trong kinh đức phật khuyên dạy chúng ta và sau này chư tổ cũng thế rất rất nhiều vị nói về cái tâm Bồ Đề này. Đó. Thì có hai cái áng văn mà người Việt chúng ta biết rất nổi tiếng nói về tâm Bồ Đề là một cái bộ văn á, của Ngài Thật Hiền Đại Sư đời nhà Thanh. Ngài viết một cái bài là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn. Bài đấy thì trước đây Thầy đã trạch giảng cho các quý Phật tử rồi. Trong đó Ngài nói về tám cái sắc tướng của tâm khi phát tâm tu hành. Nó có cái tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên, tâm chân, tâm ngụy, tâm chính, tâm tà. Tám cái sắc thái. Thì chúng ta phải bỏ những cái tâm gì? Tiểu, ngụy, thiên, tà. Đấy. Mà chọn lấy cái tâm đại, tránh, À, chân và, và, và viên. Đấy, chọn lấy những cái tâm đấy. Thế hôm nay á, Thầy muốn giới thiệu với đại chúng một cái áng văn nữa cũng rất là đặc biệt, sâu sắc mà của người Việt. Cũng là bài khuyến phát tâm Bồ Đề nhưng của một cái người Phật tử đặc biệt. Đó chính là Đức Vua Trần Thái Tông, Hoàng đế Trần Thái Tông là vị vua đầu đời của nhà Trần. Đã. Ông tuy là vua nhưng ông là một Phật tử, là một thiền sư, rất thuần hành, thực hành Pháp Phật rất là kỹ càng sâu sắc. Đã. Ông đã để lại những cái tác phẩm bất hủ cho Phật giáo như bộ khóa hư lục, à, chú giải Kinh Kim Cương, đấy, rồi các cái bộ thiền tông chỉ nam đấy những cái tác phẩm rất đặc biệt và đến cuối đời ngài viên tịch cũng thế đúng là như một vị thiền sư hết sức là nhẹ nhàng hết sức là an lạc và vì vua đầu đời nhà Trần này với cái tâm sùng mộ Phật Pháp như thế đã truyền bá cái tư tưởng Phật Pháp của mình cho tất cả con cháu. Cho nên thời nhà Trần hưng thịnh vì gần như tất cả các vua đều là Phật tử, đều là những người hộ trì Phật Pháp rất dũng mạnh, rất đặc biệt. Dạ. Thì chúng ta thấy vua Trần Thái Tông là một cái vị cũng rất đặc biệt. Ngài tính là trốn bỏ ngôi vua lên trên núi Yên Tử tu đó, nhưng sau này trần thủ độ bắt phải về nếu ngày ấy mà vua trần thái tông không về là trần thủ độ cho xây ngay cung điện ở ngay yên tử này là khéo bây giờ chúng ta có cung điện ở yên tử <laughs> đấy đại chúng chứ không chuyện thường Thế sau đó thì Trần Thái Tông đã nghe lời và nghe lời quốc sư Phù Vân nữa khuyên là Phật ấy, ở trong tâm chứ không phải trong núi mới có phật phật ở trong tâm của của chúng ta tâm lặng mà chiếu sáng thì tâm ấy là phật sống đó cái câu đấy là rất sâu sắc à, ngài hãy về chăm lo cho nhân dân và để tâm đến nghiên cứu nội điển tức là kinh phật Nghe đấy quốc sư phủ vân khuyên vua trần thái tông như vậy đấy, thì đấy mới thật sự là người con Phật đấy. Và Trần Thái Tông đã nghe lời Quốc Sư và bên cạnh đó là có Thái Sư Trần Thủ Độ. Cho nên Trần Thái Tông đã trở về triều, tiếp tục lãnh đạo nhân dân, đánh giặc Nguyên Mông, rồi xây dựng đất nước, à, làm cho đất nước được thái hòa. Đấy là cái điều hết sức quý vị vua đầu đời của nhà Trần. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy muốn giới thiệu cái bài văn một áng văn cũng rất bất hủ của ngài ờ, trong bộ khóa hư lục cái bài văn đấy là văn khuyến phát tâm bồ đề vua trần thái tông cũng thấy cái việc tu hành mà không phát được tâm bồ đề thì khó có thể thành tựu được sự giác ngộ ờ, hôm nay chúng ta cùng trao đổi thời lượng của buổi thuyết pháp này nó có có hạn thế thì có thể thầy không có thể nói được hết cái bài văn này thì chúng ta sẽ tiếp tục học trong những buổi sau. Chúng ta vào phần văn văn. Ngài nói thế này: Ôi vật quý nhất đời chỉ là vàng ngọc vậy. Song xét tới chỗ quan trọng, chỗ luyến tiếc lại không thể sánh bằng thân mạng. Đấy, đại chúng, chúng ta rất là rõ. Ở trên đời này ai cũng quý vàng, quý ngọc, cho vàng ngọc là quý nhất, đúng không? Nếu của cải thì kim cương, vàng bạc, đấy là những cái rất quý. Mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi, có khi họ đổi hết tất cả đấy, tình nghĩa, anh em, à, bạn bè, cho đến vợ, chồng, cha con cũng sẵn sàng đánh mất để có vàng, có ngọc, sẵn sàng đánh mất. Đấy rồi nhiều khi giết nhau vì vàng, vì ngọc, vì tài sản. Cho nên ở đây Ngài mới nói là vật quý nhất trên đời chỉ là vàng ngọc, đấy là vật. Cái vật mà quý nhất là vàng, là ngọc, là kim cương. À, đấy, kim cương. Rồi bây giờ thì nghe còn nói có vàng trắng, là cái bạch kim đấy, là quý nhất, ví dụ thế. Đấy. Nhưng mà Ngài lại thấy rằng song xét tới chỗ quan trọng, cái chỗ luyến tiếc ấy, thì lại không thể sánh bằng thân mạng. Chúng ta thấy Ngài lập luận rất trí lý. Nha. Xong xét cho cái chỗ tột cùng mà suy xét thì vàng bạc của cải ngọc ngà lại không quý bằng thân mạng của mình, không tiếc bằng thân mạng. Ngài mới nói thế này, ví dụ như có nhà giàu sang được người mời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp, để bảo hộ thân. Đến khi lâm trận, khi gươm đao tiếp nhau, có lúc phải bỏ cả áo giáp bằng vàng, kéo gươm mà chạy, chỉ mong được bảo toàn tính mạng, áo giáp bằng vàng kia đâu còn đoái hoài đến. Thế liền biết cái quý trọng của vàng bạc cũng không đủ so sánh với thân mạng, chính là nghĩa đó. Điều này có đúng không các Phật tử? Đấy ở đây chúng ta cũng biết như vậy thân mạng của mình cái thân thể của mình mạng sống của mình quý hơn cả vàng bạc cho nên cổ nhân cũng có câu đấy còn người còn của mất người là mất hết đúng không à, người mới là quý à, đấy người mới là quý còn con người thì sẽ còn hết mà mất người là mất hết còn người còn của mất người mất hết Đấy, cổ nhân mình cũng thấy được điều này. Thế nhưng bây giờ thì cái thời đại bây giờ nhiều nhiều người quên mất điều này, nghĩ rằng của cải là trên hết, tiền bạc là trên hết, mà sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ quý giá. Đấy là cái nguy, đấy là cái, cái họa trong thời mạt Pháp của chúng ta đấy. Khi mà đạo lý nó suy đồi thì nhân tâm ấy, nó, nó bạc bẽo như vậy. Ông vua ngồi trên ngai, ông thấy rõ cái điều này như vậy. Người đời nay lại không thế, lại quý vật mà khinh thân. Họ không biết thân này có ba điều khó gặp. Những gì là ba? Họ không biết được cái thân chúng ta có ba điều khó gặp, khó được. Những gì là ba? Một là trong vòng lục đạo duy chỉ có con người là quý nhất đến khi nhắm mắt lìa đời tối tăm mờ mịt chẳng biết chỗ đi về đâu hoặc vào đường địa ngục hoặc vào atula ngã quỷ súc sinh chẳng được làm người đó là điều khó gặp thứ nhất ngài mới nói cái điều khó gặp thứ nhất là trong lục đạo luân hồi thì thân người là quý nhất cho nên ấy, các đức phật khi thành phật cũng thành phật trong thân người hình tướng thân loài người, không phải thành Phật ở thân loài trời hay thành Phật ở thân loài súc sinh, mà lấy thân loài người, Ngài thành Phật trong nhân loại. Và trong lục đạo này á, thì tái sinh làm người thật là khó, rất là khó, thưa đại chúng. Đấy, ở loài người chúng ta nó có cả khổ, có cả sướng, cho nên nó có dễ có duyên để tu hành. Ở loài trời thì quá sung sướng, suốt ngày ăn chơi, nhảy múa hát ca, không có thời gian nào nghĩ đến tu hành, không nhớ đến vô thường. Ở loài súc sinh ngạ quỷ địa ngục thì lại quá khổ và ngu mê, không có duyên để gặp được Phật Pháp mà tu hành. Đau khổ quá, đói khát quá, tra tấn suốt ngày, không còn gì nghĩ đến đạo lý để tu nữa. Cho nên duy nhất có cõi người là chỗ thuận duyên tu hành nhất đấy, thưa đại chúng cho nên được thân người quý lắm chúng ta không được xem thường nó không được xem thường nó thân này thật khó được mà dễ mất lắm đại chúng phải nhớ cho nên phải bảo trọng cái thân này nhà bảo trọng tuy rằng nó ngắn ngủi à, nhưng mà phải bảo trọng nó hai là đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn man di mọi giờ tắm cùng khúc sông ngủ cùng giường nệm, tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung, chẳng đượm gió nhân, không nhuần thánh hóa, đó là điều khó gặp thứ hai. Ở đây Ngài nói, cái điều khó gặp thứ nhất là được làm thân người là khó lắm rồi. Nhưng khó thứ hai là được thân người rồi mà lại không được sinh vào những chỗ văn minh, lại sinh vào đâu? Những chỗ man di mọi giờ. À, cái chỗ văn hóa không đến làm sao đấy tắm cùng khúc sông ngủ cùng giường nệm ý muốn nói là sao đấy bây giờ lên cái vùng xa xôi ấy, cái vùng mà vùng sâu vùng xa đấy trai gái vẫn ra sông ra suối tắm nô giỡn với nhau họ không có cái ý thức tức là về về giới về phân biệt đó họ không có những cái hồ thẹn nhiều khi ra cái giếng làng là trai gái tồng ngầm tắm hết tất cả chả có gì cả họ chả biết hồ thẹn là gì cho nên đây ngài ngài nói đấy trai gái tắm cùng khúc sông ngủ thì cùng giường nệm nằm tràn ra sàn đấy chả cần biết lẫn lộn nó giống như con vật vậy đó nghe không? như con vật đấy tôn ti thì lẫn lộn trai gái sống chung không? chẳng đượm gió nhân không nhuần thánh hóa không được thấm đượm những cái điều nhân từ đạo lý không nghe được những cái lời dạy dỗ của các bậc thánh nhân cho nên không nhuần thánh hóa xa xôi biên địa xa xôi ở những cái chỗ hẻo lánh thật là khổ đấy thưa đại chúng ở đây ai đã có duyên lên những cái vùng sâu vùng xa vùng tây bắc ấy, đi vào những vùng dân tộc sâu xa họ rất là khổ tối tăm vô cùng có khi cách thành phố thủ phủ của tỉnh chỉ độ hai chục cây số thôi mà không thể tưởng tượng được cái đời sống của họ ông có một chú nhà báo chú về đấy chú cho thầy xem cái ảnh à, cách một cái, cái, cái thành phố của tỉnh thôi có hơn hai chục cây thôi mà họ sống như là những cái người cách đây hàng gần nghìn năm ấy. đấy thưa đại chúng dân họ sống thế đấy không có ánh sáng văn hóa đến rất là khổ điều thứ ba khó gặp là tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu căn này không đầy đủ bốn thể không toàn mù điếc ngọng câm, gù khom khập khiễng, miệng mũi hôi thối, thân hình nhớp nhơ, Thầy chẳng cùng gần, chúng không thích tới. Tuy ở chỗ văn minh cao độ, nhưng khác gì ngoài trốn hoang vu, đó là điều khó gặp thứ ba. Nếu chúng ta không bị sinh vào cái vùng sâu, vùng xa, biên địa, hạ tiện chúng ta được sinh vào cái chỗ văn hóa văn minh nhưng chúng ta có thể chưa chắc đã được vẹn toàn. Đó là sao? Chúng ta sinh ra mà làm sao? Thân căn không đầy đủ, sáu căn chẳng đủ, bốn thể không vẹn toàn. Nghe không? Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi không đủ, hoặc mù mắt, hoặc điếc tai, ngắn lưỡi, tay chân què cụt, tàn phế. Trong chúng ta có những người ở trung tâm văn hóa như thế đấy những người như thế thì có khác gì cái người ở ngoài biên địa đâu tai điếc nghe không được có phật pháp đến đấy cũng không nghe được mắt mù không đọc được rất may mắn phật tử chúng ta ở đây ít người bị như thế nhưng mà vẫn có những người như thế cái thì cái quả báo gì mà bị như thế nó phải có nhân quả rồi cái người như thế làm sao đến thầy cũng chẳng cùng gần chúng không muốn tới cái người đã tàn phế như thế không ai muốn gần gũi đến đuôi mù cùi hủi như thế người ta ngại không muốn đến cho nên ý, dẫu là ở chỗ văn minh ý, nhưng mà không khác gì chỗ biên địa hoang vu đấy cho nên nếu chúng ta bây giờ tự xét thân mình được những cái yếu tố đầy đủ như thế này là mình phải tự mừng tự vui và phải biết quý trọng bảo trọng cái thân thể này à, cái thân mạng của mình phải bảo trọng phải bảo trọng nay đã được thân làm người được sinh nơi trung tâm văn hóa lại có sáu căn đầy đủ thật đáng quý thay đấy vua nói thế thật đáng quý thay phàm người ở đời chỉ biết bon chen trên đường danh lợi thương tổn tinh thần mệt nhọc thể xác bỏ phần cao quý nơi thân mạng mình theo cái đáng khinh nơi của cải nọ chẳng khác gì như kẻ ăn bánh quên vợ ngậm cơm quên mép Đấy. ngài dạy bây giờ người đời thầy nghĩ chắc cái thời của ngài không đến nỗi như bây giờ chúng ta cái văn này ngài nói nó rất hợp với cái thời đại chúng ta bây giờ nghe không? thời đại phát triển văn minh vật chất như bây giờ nhưng còn thời trần thì thầy nghĩ con người vẫn có tình người nhiều lắm người ta vẫn biết trọng nghĩa khinh tài còn bây giờ thì mới là cái thời kỳ mà trọng tài khinh nghĩa nghe không? thời nay này đấy đồng tiền là trên hết à, còn dám nói tiền là gì là tiên là phật cơ mà à là sức bật lò so cái gì cái gì đấy à rất nhiều thứ đây có những cái <laughs> bài ca thì ở đây à, ngài nói là cái người ở đời bây giờ chỉ biết bon chen đường danh lợi thương tổn tinh thần chạy trên con đường danh lợi làm cho tinh thần mình hao nhọc. À, ra đường chúng ta gặp đứng, một, đứng ở đường mà hỏi, thử hỏi xem đúng, gần như người trên đường toàn là phải đi chạy danh lợi đấy. Anh đi đâu đấy? Tôi đi kiếm tiền. À, anh đi đâu đấy? Tôi đi chạy chức, dụ thế. Đấy, toàn là danh là lợi gần như là những người trên đường là như thế con đường mệt nhọc thể xác mà bỏ mất phần cao quý nơi thân mạng mình không nghĩ đến ở nơi thân này có cái bảo vật à, đặc biệt quý báu mình quên đi mất đấy hao tâm tổn thần đi tìm của cải tất nhiên ấy, nói như thế chúng ta không thể là không đi tìm à, không thể không nuôi sống nhưng mà nó như thế nào vào cái, cái chú trọng đến nó ra sao nếu đặt tất cả cuộc đời của mình chỉ là của cải đấy đã có nhiều người sau khi dành hết tâm lực để lo đi tìm của cải giàu sang cuối cùng quay lại vợ hỏng con hư gia đình tan nát mất hết đến lúc ôm một đống của mà đau khổ nghe không? đấy cái đến rất rõ rồi thân thể thì bại hoại cho nên là chúng ta không biết dùng thời gian quý báu làm đầu tư vào công việc như thế nào. Ở đây ý Ngài muốn nói chúng ta. Ngài không phải bảo chúng ta như thế là bỏ, không đi làm, không kiếm cơm, không phải. Nhưng mà chúng ta phải biết cái gì là quý báu. Bỏ phần cao quý nơi thân mạng mình mà chạy theo cái đáng khinh nơi của cải chẳng khác gì như kẻ ăn bánh mà quên vợ, ngậm cơm mà quên mép đây là những cái tích mà tích à, chuyện của hán nhà ăn bánh mà quên mất vợ ngậm cơm mà quên mất cái mép của mình chúng ta thấy cái người như thế là rất tệ cơm đưa được vào trong lưỡi rồi thế là quên cái mép của mình à, không có cái môi mép này thì làm sao mà nó kín được miệng nhưng mà quên luôn à, và là người đầu gối má kè vào sát với mình như thế trong một mái nhà như thế mà đi ăn rồi còn quên cả vợ, chẳng bao giờ nhớ tới vợ. Gọi là ăn bánh quên vợ, ngầm cơm quên mép. Tuy nói thân này là quan trọng, nhưng vẫn chưa trọng bằng trí đạo. À, đấy, tuy nói rằng thân này là quan trọng, ở đây Ngài nâng chúng ta lên một cấp nữa, nâng cái nhận thức của chúng ta một cấp nữa. Tuy nói rằng thân của chúng ta quan trọng, quý hơn vàng bạc của cải, nhưng vẫn chưa quan trọng bằng trí đạo, tức là bằng cái đạo cao tổ. Thân mạng so với đạo lý, thân mạng lại vẫn còn không quý bằng đạo lý. Đấy chúng ta thấy. Yeah. Cho nên ấy, ở trên đời mới nói đạo lý thật là quý nhất. Xã hội nào người ta còn tôn trọng đạo lý, biết quý đạo thì xã hội đấy sẽ tốt đẹp. Xã hội nào mà xem thường đạo đức, xem thường đạo lý thì xã hội ấy sẽ suy đồi đi xuống. Đây là một vị vua ngồi trên ngai vàng, sống trong nhung lụa như thế, nhưng mà Ngài nhận thức rất rõ điều này. Đấy. Nên khổng tử mới nói rằng buổi sáng được nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Đức Khổng Tử là một danh nhân chúng ta biết rồi, wow, đặc biệt. Cái sự giáo dục của Ngài là rất là đặc biệt. À, ở Trung Quốc thực sự mà nói người ta so sánh đức khổng tử rồi lão tử chỉ sau phật thích ca thôi Đấy. thế trong sách phở nhà phật thì có nói ngài lão tử ngài khổng tử đều là những vị bồ tát ừ. hóa hiện để dẫn dắt chúng sinh cho nên sau này ấy, vua trần nhân tông của chúng ta đấy thì đã kết hợp được cả ba cái cái đạo lý đạo lý của nhà khổng đạo lý của nhà lão lão tử đấy kết hợp lại gọi là tam giáo đồng nguyên cùng trong Phật giáo. Khổng, Lão và Phật, ba cái này kết hợp lại là tam giáo đồng nguyên, cùng một nguồn. Đấy. Thế Đức Khổng Tử con nói, buổi sáng sớm được nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Chúng ta bây giờ có được cái tinh thần này chưa? Nghe ở trên chùa thuyết Pháp, có dám sẵn sàng là sáng được đi nghe pháp chiều về chồng có đánh gãy tay cũng nghe không không <laughs> đi nghe chưa dám đúng không <laughs> sáng nay đi nghe pháp mà chiều về là không có cơm ăn hết gạo có dám đi nghe không Đấy. đây ngài còn nói sáng nghe pháp thì chiều chết cũng vui lòng cơ mà sáng được nghe một câu đạo lý được nghe đạo pháp chiều chết cũng cam lòng đấy những bậc thánh nhân họ nghĩ như vậy đấy thưa đại chúng để cái biết họ quý trọng đạo lý như thế nào nghe không? Đó. quý đạo lý như thế nào quý hơn cả thân mạng thân mạng cũng không bằng đấy để chúng ta cái này chúng ta phải nâng cái cái tư tưởng chúng ta lên nâng cái tầm nhận thức chúng ta lên chúng ta đặt cái gì làm quý trọng à, nếu người người tất cả các phật tử chúng ta đây ai ai cũng thế trọng đạo lý đặt đạo lý lên trên hết thì cái phúc lành nó tỏa ra biết bao nhiêu đất nước mình được tốt đẹp biết bao nhiêu cho nên đấy ta nói con người là trung tâm của xã hội nhưng mà nơi con người thì lại là đạo đức là lõi của con người con người làm nên xã hội nhưng đạo đức làm nên nhân cách con người nhân phẩm quý giá con người là cái đạo đức này cho nên đạo là nguồn đấy đạo mới là nguồn quý lắm đấy thưa đại chúng làm sao chúng ta hấp thụ được cái điều này truyền bá cho con cháu chúng ta ai cũng hiểu được quý trọng đạo lý tôn sư trọng đạo là chỗ đó lão tử thì nói rằng ta sở dĩ có cái lo lớn là vì ta có thân đức lão tử nói rằng ta sở dĩ có nỗi lo lớn là vì ta có cái thân này à, Ngài thấy cái thân này vẫn còn là họa, thân quý như vậy nhưng vẫn còn là họa, vẫn là cái bị lo lắng vì nó. Đại chúng ta Thân này rất quý như chúng ta vừa được nghe. Nhưng Lão Tử còn thấy thân này quý như vậy nhưng mà vẫn còn là cái đáng lo hại, vẫn là cái sinh sợ hãi vì có thân này. Nếu không có đạo thì ta còn khổ hơn nhiều. Có thân mà không có đạo thì lại còn khổ rất nhiều đây cho đức lão tử nói ta lo ta có cái họa vì có cái thân này đấy. đấy để nói các bậc vĩ nhân các bậc thánh nhân đều quý trọng đạo hơn cả thân mình thân mạng không quý bằng đức thế tôn khi cầu đạo tức là nói về đức phật của chúng ta thì ngài bỏ thân để cứu hổ đói há chẳng phải đều là chỗ khinh thân trọng đạo của ba bậc thánh nhân đó hay sao? Ấy, vua Trần Thái Tông lấy ba vị thánh nhân ở châu Á chúng ta này. À, Đức Phật, Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử mà để mà đưa cái đạo lý quý đạo hơn là thân. Đấy, hơn là thân. Tha nôi, cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báu mà lại luyến tiếc ư. Ngài đưa ra từng cấp độ, cho nên chúng ta học cái cách hành văn của Ngài. Vua Trần Thái Tông hành văn rất là siêu việt, văn từ của Ngài rất là hay, rất bác học nhưng mà lại rất là rất là mỹ từ rất đẹp. Đấy. Ngài nói thế này, ba bậc thánh nhân đều trọng đạo mà khinh thân. Cái quan trọng của thân mạng còn phải còn nên bỏ huống hồ là cái quý báu của vàng bạc ư. Như vậy chúng ta thân này quý hơn vàng, vàng bạc chẳng là gì cả. Đó. Cho nên Ngài mới nói, phần đáng khinh nơi vàng bạc, chúng ta có gì mà luyến tiếc. Yeah. Cho nên làm sao tất cả Phật tử chúng ta phải xây dựng được một cái tinh thần trọng đạo lý xem nhẹ tiền của và xem nhẹ đi. Trong quan hệ cũng thế, lấy nghĩa tình, lấy đạo lý lên trên. Đừng đặt tiền bạc ra để quan hệ. Khi quan hệ đặt tiền bạc thì quan hệ đấy không bao giờ là bền chặt. Cái quan hệ đấy mong manh và có thể bị có thể bị bội nghịch ngay phản chắc ngay vì nó lấy tiền làm căn bản. Nếu quan hệ mà đặt nghĩa lên trên là cái đấy quan trọng, thưa đại chúng. Đối với Chùa Ba Vàng, tất cả tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng, Thầy đang quyết tâm đặt cái vấn đề này lên. Đấy, thầy đặt cái nghĩa lên. Đấy, cho nên, thưa đại chúng, ví dụ chùa mình không phải Thầy nói khoe hay, Thầy không tổ chức thu lệ phí tham quan, không thu tiền trông giữ xe, không thu tiền vệ sinh à, tất cả mọi cái không thu và ngay kể cả tổ chức khóa sinh hoạt hè cho các cháu tu mùa hè đây thầy cũng không thu một đồng lệ phí nào của các cháu cả nếu mà thầy nặng là tiền thì thầy thu chứ thu là được nhiều tiền lắm đấy thưa đại chúng một hội xuân ấy, một ngày có thể thu đến bốn năm trăm triệu những cái tiền lệ phí như vậy mà thầy không thu vì thầy muốn làm sao mọi người đến chùa đem cả cái tình trong sáng của mình đối Phật. À, đến chùa mà lại mất lệ phí, thế đi lễ Phật, Phật mình muốn mọi người coi Phật như cha mình. À, thế thì về với cha, nó phải về với cha lại còn phải mất tiền mới được về thăm cha. Không hay, cho nên phải bỏ những cái chuyện đấy. Nó không phải mất lệ phí mới được về lễ cha, thăm cha. Phật là cha lành của chúng ta, một quan niệm của Thầy là phải làm sao cho tất cả nhân dân và Phật tử thấy Phật, thấy chùa như nhà của mình. Đi về nhà lại phải nộp tiền mới được về nhà, làm gì có cái chuyện đấy, nghe không? Thầy không như thế. Nếu ai muốn cho các cháu đến chùa được học Phật Pháp, gieo mầm thiện nhân từ nhỏ, mà có nhiều cháu nhà nghèo lắm, muốn đi khóa tu mùa hè mà phải đóng hai ba triệu, 5 triệu lấy đâu ra tiền? nhiều chỗ nhiều đơn vị tổ chức là thu 5 triệu một khóa tu mùa hè 7 ngày 3 triệu một khóa tu mùa hè các cháu nghèo lấy đâu ra các cháu nhà có điều kiện thì có nhưng đa phần con em phật tử thì cũng là đa phần nhà nghèo mà tại thầy nói là thường phật tử mình cũng nghèo là vì thường nghèo khổ rồi mới lại nghĩ đến phật đấy nghe không khó khăn gian khổ mới cầu đến phật trên <laughs> lúc người ta đang lên đang sung đang sướng người ta quên mất Phật đấy. Cho nên Phật mới nói này, giàu sang khó học đạo là thế. Thôi chúng ta nghèo như thế lại có cái hay, khó như thế lại có cái hay, khổ như thế cũng có cái hay. Nghe à? là mình mới cầu đến chỗ nương tựa, cầu đến Phật. Thế dạ, thưa đại chúng, cho nên vì thế Thầy miễn phí hết tất cả cho các cháu, bình đẳng hết. Cháu con nhà giàu cũng như con nhà nghèo, không phải thu của ai. Như vậy các cháu đến lớp là bình đẳng, vui vẻ như nhau, không phải hổ thẹn gì cả không hổ thẹn là em không nộp đủ tiền không có đến đây là mặc một màu áo như nhau ăn cơm như nhau wow, sinh hoạt như nhau đến ngày thi tài năng các cháu nào cũng được mặc đồ đẹp như nhau thầy thuê quần áo cho các cháu để biểu diễn không có phân biệt ai cả và như vậy để thầy lấy cái, cái đó là lấy cái, cái đạo nghĩa thầy muốn cho các cháu được ươm hạt giống đạo đức ngay từ bây giờ và Thầy nói đấy là cái lãi lớn nhất của Thầy đấy. Các cháu sau này này, chính chủ nhân đất nước sau này là các cháu. Biết đâu trong số các cháu học khóa tu mùa hè của Chùa Ba Vàng, sau này có cháu lên làm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, ví dụ thế. Lúc ý thì có phải mình được nhờ nhiều không nào? Chúng thế không? <laughs> Bao nhiêu cái được nhờ. Đấy. <laughs> Rất là như Thiền Sư Vạn hạnh đấy. Sau này đào tạo được Lý Công Uẩn lên làm vua, thế có phải là tuyệt vời không? Đấy, nghĩ là nghĩ sâu xa như vậy Đức Đại chúng. Không đặt nặng tiền của, đặt nặng cái nghĩa tình, cái đạo lý lên trên. Cái đấy vẫn là cái quan trọng mà các bậc thánh nhân, chư Phật dạy chúng ta. Đặt cái đấy, cái đạo đức con người về cái bên trong, cái nhân tâm. Ôi, trong ấp mười nóc nhà còn có người trung tín, lẽ nào tất cả ở đời há lại không có người thông minh sáng suốt hay sao? Ngài than rằng, ôi trong ấp mười nóc nhà còn có người trung tín. Trong một cái thôn, một cái ấp có mười nóc nhà thôi, nhưng trong mười nóc nhà này cũng sẽ có một nhà có cái tâm trung tín. À, cũng giống như là trong ba người sẽ có một khổng minh là như thế đấy. Trong ba người thằng nào cũng có một người rất là thông minh, sáng suốt. Ngài nói tiếp, lẽ nào tất cả ở đời há lại không có một người thông minh sáng suốt hay sao ngài than chẳng nhẽ cả đời bao nhiêu triệu dân như thế này lại không có người nào thông minh sáng suốt để nhận định được cái lẽ cái đạo lý ở đời quý đạo hơn là quý thân quý thân hơn vàng bạc Đấy. hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học chớ có nghi ngờ trong kinh nói một khi mất thân người, muôn kiếp khó trở lại, thật đau đớn xiết bao. Thế nên Khổng Tử nói, người mà không chịu làm, ta chẳng biết làm sao được. Các bậc thánh nhân trí tuệ sáng suốt, họ thấu rõ đạo lý. Đạo lý tức là cái chân lý vậy đấy. Đạo tức là chân lý vậy. Mà chân lý là sự thật hiển nhiên, tất cả không có thể nào khác được chúng ta sống trái chân lý thì chúng ta sẽ đau khổ thưa đại chúng đấy chúng ta thuận theo chân lý thì chúng ta được an lạc phải không đấy bây giờ nước nó phải chảy xuống xuôi mà ta cứ ra ta hét bắt nó phải chảy ngược nó không thể chảy ngược được ta hét đứt cổ họng nên ta chết thôi vì nước nó không bao giờ biết chảy ngược phải có lực có ống bơm thì nó mới chảy ngược có không mình nên cứ bảo nước phải chạy từ hạ nguồn lên thượng nguồn thì không có đấy là lý đạo đấy thế thì đạo lý là cái những điều chân thật là thực tại khách quan chúng ta chỉ biết phải học để biết nó rồi vận dụng nó thì chúng ta được an lạc đem đạo vào đời sống mình được an lạc còn sống trái đạo tức là không đúng chân lý thì chúng ta sẽ chịu đau khổ đấy con người mình có cái tự do thế anh có quyền nhưng mà anh không biết chân lý khi học tập chân lý thì anh sẽ bị đau khổ đây thế thôi cho nên tất cả chúng ta cái sự nhận thức của chúng ta là đều để học hỏi để tìm hiểu về thực tại về chân lý biết nó vận dụng được nó thì chúng ta được tốt đẹp Đấy. ôi xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na bốn đại huyễn thân đâu hay đâu nặng lâu được chọn ngày ruồi rong nghiệp thức quanh năm đắm đuối trần lao ngài nói chúng ta hãy xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na à, một trăm năm ánh sáng nhưng mà chỉ một sát na tắt đi một cái là biến thành bóng tối ngay đây thưa đại chúng tất cả những cái đèn này tắt một cái thì trong khi đèn vừa tắt là tối liền ập đến ngay à, mặt trời vừa lặn là tối liền đến khắp đầy cả trái đất luôn rất nhanh Đấy, cho nên dù là một trăm năm, một nghìn năm ánh sáng vào nhưng một sát na nếu mất thì là bóng tối đến hoặc là trăm năm bóng tối mà chỉ cần một sát na mình bật đèn mặt trời lên là liền sáng đấy cái này nó rất là nhanh bốn đại huyễn thân đâu hay lâu được bốn đại kết thành cái thân của chúng ta đâu có thể lâu bền được đại chúng thân người khó được mà dễ mất mong manh vô cùng và chúng ta phải thường ngày suy ngẫm quán chiếu điều này cả cái thân to sáu bảy mấy kg thế này mà phụ thuộc vào mấy cái mạch máu li ti mấy cái sợi dây thần kinh bé hơn sợi chỉ nó đứt một cái là chết rồi đấy chúng ta thấy nó rất là mong manh tại chúng ta một, một tia máu mạch máu não đứt một cái là ta đã bại liệt rồi mà nó đứt thì cũng không phải là khó đâu một cái chấn động một cái một tí nó tắc mỡ máu đây là đứt rồi đại chúng thấy rất nguy hiểm à. đấy cho nên quả thật mạng người rất quý nhưng lại mong manh thì chúng ta phải làm sao đây mà chọn ngày rong ruổi nghiệp thức quanh năm đắm đuối trần lao à, cứ như thế chúng ta chọn ngày rong ruổi rong chơi quanh năm đắm đuối với trần cảnh chạy theo ngũ dục để chìm đắm luân hồi không biết tỉnh ra không biết một tính viên minh chỉ theo sáu căn tham dục chúng ta không biết ngay nơi cái thân tứ đại huyễn hóa này có một cái tính viên minh, tức là sáng suốt tròn đầy, à, cực kỳ sáng suốt, hơn cả mặt trăng, mặt trời. Sức sáng của nó là tuyệt vời, mà lại viên mãn ở ngay nơi thân chúng ta đây, thưa đại chúng, thân mạng chúng ta có cái tính viên minh ấy mà Phật gọi là viên ngọc châu vô giá, bảo châu đấy, đấy. minh châu mà không biết nó mà lại chạy theo sáu căn tham dục giàu sang nhất mực khó tránh hai chữ vô thường nghe không? giàu sang đến mấy không tránh nổi hai chữ vô thường giàu như tỷ phú Bill ghét của rồi cũng phải vô thường không ai tránh được tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không khoe giỏi khoe tài đều là chẳng thật tranh nhân tranh ngã khoe tài khoe giỏi kết cục cũng là trong gió lửa yêu tan bao già trẻ núi khe rũa nát mấy anh hùng chúng ta thấy cái áng văn rất là hay yeah. gió lửa tiêu tan bao già trẻ gió và lửa vô thường tiêu tan bao nhiêu già trẻ đấy đấy tóc chúng ta lửa đốt cháy cho nên nó, nó thành cho bạc đấy từ đen đốt thành bạc mặt chúng ta lửa vô thường đốt từ từ gì từ mởn tơ trở thành nhăn nheo đấy, căng bóng thành nhăn nheo đấy là lửa vô đốt đấy núi khe rũa nát mấy anh hùng vào anh hùng sông pha với trận chiến vào núi vào rừng bây giờ cũng rũa nát hết xương phơi trắng vào cũng chỉ là cát bụi thôi mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần kẻ mừng vừa đi người viếng len chân tới <laughs> chúng ta thấy tóc xanh ấy, chưa được mấy mấy ngày thì đã tóc bạc lấn lấn trên đầu rồi à, lấn trên đầu rồi kẻ mừng vừa đi kẻ mừng vừa đến chúc mừng anh anh khánh thành nhà mới à, anh chúc mừng anh ờ, thế nọ thế kia thì một lúc sau đã thấy kẻ viếng len chân tới <laughs> kẻ mừng vừa đi thì kẻ viếng len chân tới hôm trước vừa anh khánh thành nhà sau hôm sau đã thấy đến viếng đám tang rồi chuyện này nhiều lắm thưa đại chúng cho nên ngài nói rất là thật kẻ đến mừng vừa đi khỏi thì hôm sau đã thấy người đến viếng len chân tới rồi đây chúng ta thấy cái lẽ vô thường nó nhanh như thế nào một bao máu mủ chuỗi năm luyến tiếc ân tình một bao máu mủ là cái thân xác này bao nhiêu năm ta luyến tiếc ta ân tình với nó ta yêu quý chăm bẵm nó nghe không? nặng nề vì nó quý thì quý quý ở đây không phải quý là luyến ái mà ở đây ngài muốn nói là đặt cái thân này đúng vị trí của nó đúng vị trí của nó không cũng giống như chúng ta dành tiền mua được cái xe máy quý ông thưa đại chúng bao năm vất vả mua được cái xe máy rất là quý cái xe như một quý không phải mua nó về rồi móc treo lên trên trên gác ấy để mà để mà nhìn mà ngắm quý phải đem nó ra dùng dùng như thế nào để bảo tồn nó cho tốt đấy là biết biết cái quý đó chứ không quý là đem đấy treo lên cất đi hay treo lên gác bếp để mình ngắm không phải thân này là quý rất quý nhưng phải dụng, biết là quý thì phải dùng nó như thế nào cho lợi ích nhất đấy là biết quý thân chứ không phải quý là ái luyến nó rồi để đấy chịu cưng chiều nó để rồi vì nó mà đọa lạc bảy thức xương khô rồng rỡ tham lam của báu thở ra không thở lại ngày nay khó gặp đợi ngày mai sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi nhà cháy nấu nung ngày nào hết thưa đại chúng đọc những cái vần thơ vần văn này mình thấy đúng là ngài là thật là văn trác tuyệt à, bảy thức xương khô là cái tấm thân mình đấy rông rỡ tham lam của báu thở ra khôn bề thở lại ngày nay khó đợi ngày mai thở ra chưa biết có thở hít lại được hay không tức là chết rồi ngày nay không biết có hẹn được ngày mai nữa không nên trong chùa mình các thầy cũng vẫn hay nói đấy tối nay lên giường ngày mai không biết tôi còn được xỏ dép nữa hay không <laughs> lên giường rồi có nhiều người lên giường ngày mai không xuống xỏ dép nữa thôi, thôi rồi sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi mà nhà cháy nấu nung ngày nào hết đấy chúng ta đang trôi nổi trên cái sông tình ái trong cái nhà lửa cháy này cái thế giới này như ngôi nhà lửa đang cháy ngày nào mình mới mới ra được khỏi đây chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu Diêm La Vương bỗng chốc lại đòi thôi tướng công nào cho thêm bạn thêm hạn khi mà khi mà thần chết đến vua diêm la đến đòi không ai cho gia hạn thêm cả thưa đại chúng không ai gia hạn thêm được không ai hẹn là thôi đợi tôi tôi giải quyết xong mấy việc này rồi thì cho tôi đi cũng được không có chết đến là phải đi đấy ngoảnh lại người thân đều chẳng thấy cuối cùng nghiệp báo tự mình mang à, ngoảnh lại người thân không thấy đâu cả cuối cùng nghiệp báo tự mình phải mang nhắm mắt ra đi rồi còn ai nữa đâu không một ai theo mình cùng lắm đưa mình đến nghĩa địa và có người con thương thương cha thương mẹ nhảy xuống hố người ta lại móc lên không ai ta chôn mình cùng cả tức là mình phải đi một mình không ai đi cùng cho nên ngoảnh lại không thấy người thân nào nữa đấy cái chết là thế đấy thế này chúng Ngài nói nó rất là hay, rất xác thực. Cuối cùng thì nghiệp báo phải tự mình mang. Chúng ta ra đi tự mình mang nghiệp thôi. Khi sống thì mình vì vợ, vì con, tạo nghiệp ác này, tạo nghiệp ác kia. Mình bảo vì cái này, vì cái kia. Nhưng lúc chết, cái nghiệp mình mang, mình phải mang đấy thưa đại chúng. Nó khổ thế đấy, khổ lắm. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, rừng kiếm núi đao vô phương chống đỡ, hoặc giam trong vòng vây sắt, hoặc nhốt ở dưới núi ốc tiêu, chịu vạc dầu sôi thường muôn chết ngàn sinh, phải chém chặt thời một dao hai khúc. Đấy bị chặt chém một đao, đứt làm hai khúc. Đói nuốt hoàn sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, mười hai giờ cam chịu đắng cay, năm trăm kiếp chẳng thấy hình dạng chịu hết tội nghiệp lại vào luân hồi, mất hẳn dáng người thuở xưa, đổi ra thân hình hiện tại. Đấy, đi vào luân hồi mất thân người, làm đủ các loại thân hình, trâu bò, chó ngựa, ngã quỷ, đủ các loại thân hình. Đội yên ngậm sắt, mang lông đeo sừng. Đấy, đội yên ngậm sắt là con ngựa, mang lông đeo sừng, con trâu. Lấy thịt để nuôi người, đem thân trả nợ con lợn con lấy thịt nuôi người đem thân ra mà trả nợ cho người nhân quả đấy thế này chúng nha sinh bị khổ đau giao thớt sống gặp tai vạ lửa sôi đấy chồng chất oán thù cùng nhau rỉa thịt khi đó mới hối học đạo không có nền chi bằng gấp rút đảm đương chớ để đời này lỡ dở ngài nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta Đấy chúng ta thấy Ngài cũng thấy rất rõ. Vào luân hồi, bao nhiêu nghiệp phải mang, trồng chất, oán thù. Lúc này thì mới thấy sao? Thật là hối tiếc mình học đạo không có nền, không có gốc, không để tâm đến việc học đạo, không chịu học. Cho nên phải nghe lời khổng tử, sáng được nghe đạo lý, chiều chết cũng vui lòng. Phật tử phải đầy cái tinh thần mình lên như thế. Nha. Như vậy mới thật sự là biết lo cho mình đấy, thưa đại chúng. Nếu mà chúng ta không nghĩ kỹ cái câu này của các bậc thánh nhân ấy, thì chúng ta sẽ cũng xem thường đạo lý thôi, không biết đặt trọng đạo lý. Wow. À, rất là rất là thiệt thòi. Kính thưa đại chúng, hôm nay có lẽ Thầy xin phép phải dừng ở đây vì chuẩn bị đến giờ cung đón chư Tăng rồi. Đấy. Thời nay mạt Pháp, ác Pháp tăng thịnh, thiện pháp bị cô thế người ác nhiều người thiện ít thưa đại chúng ác pháp rất nhiều à. cho nên chúng ta thật là may mắn chúng ta thật là may mắn là chúng ta vẫn là người thiện đang gieo trồng nhân thiện thì chúng ta phải cố gắng vậy nên chúng ta mong làm sao phải tu tập này mình tu tập con cháu mình tu tập mình hưởng được đạo lý rồi truyền ra xung quanh để cho cái, cái nền đạo đức nó nâng cao xã hội này mới tốt đẹp được thưa đại chúng mới an lạc được à, vừa rồi thầy có duyên được đi đài loan với doanh nghiệp ở hạ long mời thầy đi đài loan thầy sang bên đài loan ấy thầy nó rất là hay là bên này gần như không có trộm cắp xe máy ô tô cứ để ở đường không cần khóa chìa khóa vẫn cắm vào xe máy mũ xe máy để trên xe không hề mất để qua đêm bình thường thầy chúng hay vậy đó thế thầy, thầy bảo nếu mà cái một đất nước mà nó không trộm cắp là đất nước ấy rất an lành rất an lành đấy thầy chúng không trộm cắp thì giết người nó cũng sẽ ít vì trộm nó đi đến đến giết từ cái tham đấy tham không được nó phải giết đấy thì thưa đại chúng làm sao ấy, dân việt nam ta chăm học đạo lý à, chăm tu để cái đạo đức được lan truyền cái điều ấy là đang cứu đất nước và giúp cho đất nước mình được tốt đẹp khi mà cái chính khí nó hưng thịnh thì cái thiện sẽ thắng thế đây là lẽ thật mà trách nhiệm ấy phật giao cho chúng ta nghe đệ tử phật phải làm cái việc này mình là con của đấng pháp vương phải làm việc này thưa đại chúng nhé có thể mong đại chúng hôm nay này đây cũng là cái việc mà chúng ta phát tâm bồ đề đấy nha mình là con của Phật, con Đức Quan Âm Bồ Tát. Yeah, hôm nay nhân ngày vía của Ngài, Đức Quan Âm cứu khổ, cứu nạn. Chúng ta cũng thế, thấy mình khổ, thấy mọi người khổ, thấy chúng sinh khổ, thấy đời chúng sinh khổ. Hãy phát tâm Bồ Đề, phát tâm chân thật, dũng mãnh, hiểu đạo lý để mà phát. Nghe Biết rõ của cải không quý bằng thân mạng, nhưng thân mạng không quý bằng đạo lý thân mạng không quý bằng sự giác ngộ cho nên hãy phát tâm tu tập cầu vô thượng bồ đề gọi là phát nguyện bồ đề nhé thì lát nữa là đến giờ phát nguyện bồ đề đại chúng sẽ phát bồ đề tâm nguyện thầy mong rằng đại chúng sẽ phát tâm thật mạnh dũng mạnh, nghe không? đọc nguyện cho to lớn mà đọc cho nó sâu xuống trong lòng mình Nghe không? không chỉ ở trên miệng này đọc đấy sẽ phát ban tổ chức sẽ phát cái văn phát nguyện chúng ta đọc chúng ta phát nguyện phát nguyện sâu giống như cả một đời hôm nay là ngày mình được sống mà sống chân thật nhất thầy nói là một ngày hôm nay phát nguyện dũng mãnh nó sẽ lợi ích trong muôn đời về sau nhé dù dù gọi là sống một gì ngàn năm lẽ nói không bằng một phút huy hoàng hôm nay là ngày huy hoàng ngày chúng ta phát cái đại nguyện bồ đề đại chúng hãy phát dũng mãnh cho thầy nha dẫu rằng phát xong thực hành chưa được cũng không sao nhưng mà hãy phát dũng mãnh coi như ngày hôm nay sau ngày hôm nay là chúng ta không còn sống nữa đi để phát cho thật mạnh đại chúng nhất trí không nha rồi mô phật đấy cái điều mà thầy thái minh cũng như chư tăng của chùa mong mỏi nhất phật tử chúng ta chăm chỉ đi học pháp không học pháp không thể phát được tâm Bồ Đề. Bảo ngồi ở nhà tự nhiên bảo đến phát tâm Bồ Đề, không biết gì mà phát. Học Pháp, hiểu Pháp, thâm nhập Pháp mới phát được cái tâm Bồ Đề. Sở dĩ Thầy Thái Minh mà phát được tâm Bồ Đề cũng là do nhiều năm rồi mài kinh Pháp, học thâm nhập, hiểu được mới phát được cái tâm như thế. À, đại chúng thế, ngày xưa cách mạng của mình thế, phải rất nhiều người tuyên huấn và tuyên giáo để cho mọi người hiểu được rồi mới phát được cái tâm mà làm cách mạng chứ mới, mới sâu sắc được cho nên cái việc học pháp là rất quan trọng không được bỏ việc học pháp đại chúng nhớ đấy chùa chúng ta đã giản trạch rất rõ không vì pháp môn tu nào mà bỏ việc học pháp nghe không? nếu pháp nào bắt mình bỏ hết kinh sách phật không được học là không thể theo cái đó được thì uổng công phật bốn chín năm thuyết pháp làm gì Nhá, cho nên chùa ba vàng phải lấy việc học pháp lấy việc tu trì giới đức lên, làm những cái việc căn bản. À, đấy là căn bản. Ai nói gì bảo bây giờ thôi đừng, bỏ hết pháp môn và bỏ hết pháp kinh pháp đi để tu một cái này thôi ta không ta phải cẩn thận phải học pháp để hiểu pháp đấy là chúng ta không phụ công của phật đấy nhé phải mong đại chúng tinh tấn a di đà phật